hay là gọi là bộ hột tài xỉu nặng xỉu bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác cũng đã thấy được độ hiệu quả của nó rồi và muốn được tư vấn thì các bác cứ liên hệ với em hoặc lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây với cái bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu hay là gọi là bộ hột tài xỉu nặng xỉu này các chỉ cần luồn vào sòng dưới cho người ta lắc thôi mình đứng ngoài đánh theo tỷ lệ đã đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi đánh theo tỷ lệ ở đây là như nào ạ là ví dụ em sẽ làm hột như như ý cho các bác là hột uh, 73 82 hay 64 là tỷ lệ xỉu của nó sẽ 7 tài 3 tỷ lệ các bác đứng ngoài đánh theo cái tỷ lệ đấy thôi là mình nắm chắc trong tay phần thắng rồi nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được chỉ cần luồn hột vào cho người ta lắc thôi các bác nhá sau đây em sẽ test thử cho các 10 chén để cho các thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu hay gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng xỉu này đây một xỉu này hai xỉu bão này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này một tài năm một này xỉu tiếp sáu một này 62 này 63 này 73 này đó với cái bộ hồn này thì em đã làm theo tỷ lệ 73 đó là 7 chén xỉu và 3 chén tài các anh nhá và có thấy được cái độ hiệu quả và độ chính xác của nó chưa ạ vì nó nghiêng xỉu nó nặng xỉu nên là cái tỷ lệ về xỉu của nó sẽ nhiều hơn tài nhưng mà tất nhiên là nó sẽ về xen kẽ nhau chứ không phải nó về liên tục xỉu xỉu hết rồi mới đến tài